thôi đừng chọi vô thằng túng rồi nha thúi luôn á Kính chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh nước miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu năm Vui ha, một cậu Dios ờ, ở miền Tây quê mình. Thì à, lúc trước á, mình có chia sẻ với quý vị các bạn một số video về cách nuôi ờ, ếch của cậu Năm á. Thì hôm nay cậu Năm à, xuất chuồng xuất à, những cái mùng ếch các bạn nên à, bán đi. Để sẵn tiện mình qua mình quay mình chia sẻ à, đến mọi người xem cái cảnh mà người dân mình bán ếch như thế nào như cả nhà. Mời cả nhà theo dõi video nha. <laughs> rồi ờ, nó, nó nó leo tới đó luôn cái sao nó nó nhiều quá bị xúc cá nó nhiều ra nhiều lắm cái gì đó trời ơi xúc giọt tay giọt lưng thôi nửa giọt tay giọt lưng mày hốt ừ mà một sọt về bao nhiêu ký ờ, ông năm ờ, hai mươi mấy 15 kg à 15 kg là đi chắc chính xác đâu đủ bọng hai mấy mình xúc vậy chứ vô giống nữa là 15 15 rồi đợt này cân giá nhiều ạ à? ba tư hả má chụp đấy ờ. quá trời hết luôn à không bật dạ rồi <laughs> dạ đâu không còn dạ không còn dạ không có dạ không quá là quá vừa đó phải quá nhiều không vậy dạ, nhiều không cậu đã vô à vô vô trống lấy bọng kia lá canh à mà đừng cái còn trọng cái ừ, chặt ừ, miệng rồi lên nó chạy thôi không bao miệng đấy ông tám ông nắm không có đều ông ấy buông lỡ phụ nó nhẹ nè em chịu đâu nè vậy không chịu đâu ra đâu ra không cần nó ra vô trên đấy cụ cho anh chỉnh nổi là nữa kéo cái ruột ra luôn xúc ờ, xúc giống ờ, xúc lúa ờ, xúc lúa ha <laughs> tính điều miệng để nó tránh là dễ cuộc nè ông dở lên tao đẩy ra quầy <laughs> chậu qua cái này nó đậm đặc quá nó đậm đặc quá rút con ngoài hai hai sọt nó nó nhiều nó không có loại cho khác ờ, luôn ăn đặc luôn rồi nó to không ha cái này đẻ trơn à ui ở trại nuôi hết nái mà à cái này là hết nái thầy luôn cái này à, này chiên nước mắm nhậu là xiền luôn Ôi ăn đụng ăn cái nào ít đồng ăn còn mấy ít nuôi ăn thì ngán quá còn à. Ăn hoài với ngán không? Quả ba sọt rồi. Bình tĩnh à, lên nữa nè. Đó. để tĩnh nha. Đúng rồi, ba sọt, ba sọt vậy đó. Ông nói là không không hiểu không không hiểu không kịp là là là cãi liền tỉnh bánh tỉnh bánh bánh nó bánh sót bánh nó có tỉnh 15 kg ba chục ba chục hai chục không á cái à, ba sọt là lên xe ba sọt nó bỏ vô cái à, ba ba túi này là túi lăm lăm ba ba túi bỏ vô tại căn mình căn mình năm sáu chục kg không em tại có căn trăm kg là quốc là năm năm sọt năm sọt á dạ, tại vì mình cân vậy là đâu để vô bọc để đủ cân sao bốn bốn cái là sao dương sách để vô mấy sừng nữa kìa người ta để vô sừng nữa đủ mình để sừng cần dễ hơn bao hai dạ đều ba bốn ba hết đụng rồi hai cục nó bắt hết rồi tốt thiệt chứ tám một con một cuối cùng hết màu vàng luôn Ít nãy mà được cái này vàng. Ôi ơi, có có hạo thử con nhiêu không? 400 gram. 4 gram. 3 gram có, 2, 2 gram mấy có. À? Ôi, vô đạt hết trơn hết này đạt trơn. Còn ký. Này dư ba con cứ mà. Mấy con này đâu dưới 3 gram. Ừ. Bụng mẹ con này mấy gram? 4 gram. Chà bá không? 40 thằng 4 tay hả? thì nó thì phải 4 kg. Giờ hết trơn. Hôm tay nè hai sọt đầy qua đất này à, cái à, tám gạt gạt gạn bằng à, bằng xuồng ngon phải không tám cái một này cái một này chứ năm năm mấy bao quá năm năm bao là tiền cái năm chục phải không ừ một lên năm năm năm bao vậy một này là là là, à, là ít không là ít không nó đều đủ gần à ít một ngày thấy một ngày không à rồi từ thái tục luôn đó chuyện. kêu không rất giờ mà còn kêu được vật không hết đủ mẹ nó sung nhớt mà nó còn thiêu không ếch bố ấy rồi ít là khoảng uh, nuôi khoảng 3 tháng là có ờ, đẻ trứng đều đâu mà thấy ơi ếch này đâu đề sao sao tháng mới đẻ từ từ hồ mình bắt ếch con tới 6 tháng mới đẻ hả 6 tháng hoặc 8 tháng ếch này nó nó nó già ếch thì ếch này 6 tháng đẻ nuôi phải 6 tháng nữa hả dữ rồi nổi không ờ, ông tám dạ, trên nổi không đó nha nhiều rồi đó cái đó thấy nhiều rồi đó què đầy đúng rồi đó thả dạ, đầy lắm rồi đợi dạ, nó ngập thôi vinh cái bao này là thôi cái này bao này không mấy ký luôn đủ à. mẹ nước gì vừa nó đúng quá trời cái bao luôn đẩy hai sọt này đẩy ba sọt hai sọt đẩy nhanh nhanh nó đủ dưới nước nước ngọt Bảy hai thuộc đẩy đẻ đẩy với cái này ba ba cái đi được rồi. À nãy còn để bà còn nhiêu nhiều. Biết không? Nó, nó, nó, 15 sọt hả nè. Mùa cái này dắt cái hai chục đều lên. Rồi. cái này vô nè cái nó tự đủ như thiếu ký. Này Chơi hết cái ruột luôn rồi tôi rồi đụng nó chung lắm sáng ừ. qua chung sung cái ruột bính ở nhà không ngỏ bỏ lại cho người ta chứ bỏ lại trong năm rồi chứ gan Ê, gan con nè không nắm từ từ từ cái gan này nó chấp chấp ấy giờ ấy rồi mất luôn rồi được chưa rồi bắt rồi không đám bắt rồi tôi đụng bắt ếch siêu đẳng bắt đâu chứ giờ đây đang mất ao không <laughs> đâu giờ đó là cái gì cũng chưa ờ, đắng cái gì không bắt luôn cho ta là gọi ra mười ra cũng bọn đủ mẹ trời á tao với ờ, đất làm đêm có mười mấy ký cái gì dạ. có, bắt, có, có đâm cặt đâu chụp không à dễ mà hết này dễ bắt mà mới có đài làm bắt được mười là triệu rồi ra bọn hai tám đi bắt tối ngày sáng đêm rồi bảy chuồng ờ nhất đi mười mấy ký hết chà bá chà bá cầm chuồng ra két bẻ không bể nhưng mà mưa gặp á thì nó kêu bể chuồng bể chuồng là mưa gặp đó chứ đông nữa mà ngồi hai bên mé bờ thấy đủ mẹ mình đổ một cái rồi thì đây là toàn bộ những cái mồng à, ếch của con vuông hang thì hiện tại đã cân à, gần hết rồi bạn còn một cuối cùng nè thì đây là những con ếch chết nha đó quanh à, thì chuẩn bị dọn ao chuẩn bị thả tiếp lứa ếch sau các bạn để mình quay một vòng cho bạn xem rồi chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha Thì hẹn gặp lại cả nhà ở ờ, những video tiếp theo nha Bye bye cả nhà